chào các bạn, mình là Kiên Vi và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp theo đó là cái phần mềm NV 4.7 để gộp mẫu. Đây chúng ta sẽ chọn là hai cái quận huyện mà chúng ta đã ghép với nhau. đó chúng ta sẽ loát với file RGB và tiếp theo chọn ảnh đó là 432. Và sau khi được cái ảnh như vậy rồi ta đã loát lên bầu rồi chúng ta vào begin này up in reset này rồi chúng ta ấn new begin thì do cái ở đây chúng ta có thể đặt tên cho nó là thực vật chẳng hạn thủy hệ hoặc là giao thông do mọi người này tự đặt đặt ở đây thực vật ăn được và thực vật không ăn được thì nó hơi hơi bị lỗi khi mà mình làm cái video cái lúc đấy là mình còn thời còn học đại học cho nên là mình sẽ lưu lại cái file này và sau khi cần thì mình sẽ xem lại mình cảm thấy rất là buồn cười sau khi phân loại như vậy như thực vật ăn được thực vật không ăn được này là thực vật cây bụi chẳng hạn hoặc cây cao này màu nó khác này ở đây thì mình có lẽ là mình làm ví dụ ở đây mình sẽ chọn cửa sổ là room này và sau khi chúng ta sẽ phóng to cái cửa sổ room lên và kéo nó rộng ra kéo cái cửa sổ room để rộng ra để chúng ta sẽ có thể là chọn cái màu nó dễ hơn ví dụ đâu là ta nhìn vào mắt thường thì chúng ta phân biệt nó là cây giao thông cũng như thủy hệ hoặc là cái khu vực đất xây dựng ở trong cái địa giới mà hành chính của chúng ta đã cắt đây chúng ta chọn vào màu red chúng ta chọn vào bond in tức là điểm ảnh điểm ảnh web điểm ảnh và khi đó chúng ta sẽ chọn cái điểm ảnh ở đây hoặc chúng ta có thể chọn vùng ellipse ellipse là chọn theo cái hình ellipse ta có thể chọn chọn càng nhiều thì mẫu nó càng chính xác và chọn điểm ảnh càng tốt thì mẫu nó càng chính xác đây chúng ta có thể di chuột ở trên cái file đó và sử dụng cái file trên cửa sổ room để chọn khu vực nó chính xác hơn ở giữa các điểm ảnh Và như chúng ta nhìn ở trên cửa sổ này thì chúng ta cũng biết là ta đã chọn được bao nhiêu ô bao nhiêu point và chúng ta có thể là đổi màu cho cái khu vực đấy cũng như là gộp lại của tức là lúc ấy tôi đã chọn tức là gộp lại tất cả những cái ảnh gộp lại tất cả những cái, cái, cái địa điểm mà chúng ta đã chọn này lại bị lỗi rồi